chào các bác nha Hôm nay em giới thiệu các bác cái mẫu bàn uh, bàn tròn một m hai hàng chân liền ạ, chân ống 32 các bác nhé Đây, đứng như thế này đây các bác này Tài bùn chất ống 32 các bác nhá. Đây là ống uh, ờ, 25 này, vanh này ống 25 này các bác. Này. Vanh này bên em sử dụng ống 2506 nha các bác. Nhá. Ngoài các mẫu bàn này bên em có bàn à, đầy đủ kích thước ờ, mét một từ một mét đến mét rưỡi các bác nhé cái dòng inox này nhé